ăn cái bài đi ấy qua nó cái lộn lộn nhớ là bắn chú biết gì không không đầm đầu tiên đó việt nam chế được xe cũng ngay á anh mới nghĩ à, anh mới biết á hả tôi đâu biết đâu tôi chạy à, <laughs> xe à, ngon anh có à. phải là người biết hiểu biết về xe hay là mê xe không hay là chỉ leo lên là chạy thôi tôi chưa bao giờ à, chạy xe điện tại tôi nghĩ xe điện nữa nó nhẹ quá nhiều khi đụng cái nó bay vòng vòng anh sao vòng à ờ, tôi chạy xe nặng không à anh không phải là người yêu môi trường sao <laughs> yêu môi trường á <laughs> tôi yêu cái sự công bằng <laughs> môi công bằng nó có môi trường mà không có công bằng làm gì có sự môi trường hay quá quê hương là chùm khế ngọt cho con treo hai mỗi ngày quê hương là đường đi học con về dược bướm vạn bay quê hương là con diệu biết tuổi thơ con đã trên đồng quê hương là con đò nhỏ em đềm của nước ven sông quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng tre quê hương là đêm trăng tỏ hoa cao rụng trắng ngoài thêm wow. quê hương mọi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhờ sẽ không lên nói nó anh giàu sao mình cũng ủng hộ cả nhà ủng hộ cả nhà phải không ờ, nó tóm ra vậy hiểu à ủng hộ cả nhà